nhìn thấy anh anh vô tình đi rất nhanh trái tim rung động theo từng câu hát lấp lánh những ánh đèn chiếu xung quanh tôi thấy mình trong mắt anh nhưng có lẽ anh không nhận ra tôi sao anh vẫn chưa thấy em đã cố gắng để mình giống như em vẫn vô tình lạc mất anh giữa thành thang do dự dối ren anh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không sao anh vẫn chưa thấy em đã cố gắng để